có hội nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng giờ mới quê ở nơi đó tôi có một người thương cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt ngao ra bờ sông như hẹn lứa đôi mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi con nước trôi xuôi dòng sông lưng bờ với em mai mốt đây em đến cao châu nhờ người sẽ viết tình ta em nhớ nên lo buồn anh sẽ đưa cùng mẹ chúng tôi yêu nhau đã sáu năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ cha thì gật đầu mẹ lại quay ngang rồi bảo em bảo sao hả anh thằng tâm cái tánh nó cọc cằn sợ sau này con hồng bê Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu Cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trăng Hàng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiết là buồn Từ cái bữa nhà anh qua dạm hỏi Thấy mẹ lắc đầu cũng thôi giặt áo ở bờ sông hôm có lệnh hành quân ra nộm cho em biết anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng chỉ gợi buồn cho người đi rồi đơn vô đông nhìn những chỗ tiễn quân sắc máu còn ra trắng áo ở bờ sông anh dặn nhớ em dù tuổi mình chưa hẹn sửa cái tánh cộc cằn để mẹ quý em yêu đêm qua phà cần thơ nhìn theo con nước có dòng nước nào về chợ mới để dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi dòng sông giờ mới người ơi thương nhớ hoài dù chưa hẹn châu cao rồi gặp anh hai á anh bảo anh bây giờ là thượng sĩ tính nó thiền lành nè đồng đội thương dân quy anh biết sao không sao em nghe nói chưa tròn câu chiếc khóa trầu trên tay dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ xuống sương cảm ơn rất nhiều tuy có buồn những anh đâu cũng về hạnh phúc của con lỡ một lần xe duyên không phải bến là chọn đời chỉ chút khổ mà thôi anh chưa về thì biển cương còn bóng vật cho nhớ em nhiều nhớ chờ mới thủy chung nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng em giặt áo buổi trưa hà Tết này em sẽ ra đón anh gọi ấy Mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh Hơn năm mươi năm chờ mình vẫn là chờ mới Vì sao năm chờ có lâu lắm không em Vâng xin cảm ơn các